Xin chào anh em thì hiện nay ấy, có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu thì clip này tôi xin chia sẻ anh em để hiểu rõ hơn về cái bản chất cái máy nghe hột tài xỉu thì anh em nào đang quan tâm tới nó đang tìm hiểu nó và muốn sở hữu nó thì em cố gắng theo dõi clip này đấy, hoặc em có thể là liên hệ trực tiếp với tôi qua hai cái số điện thoại tôi để trên màn hình đấy tôi sẽ tư vấn đấy, bà sẽ chia sẻ cho em để em hiểu đấy, ờ, về cái máy nghe hột tài xỉu thì nói qua về cái máy nghe hột tài xỉu nó có rất là nhiều mẫu mã anh nhé hiện nay trên thị trường nó có rất là nhiều mẫu mã nhưng nó chung quy lại đều nó đều có cái bản chất như nhau thôi anh em nhé nó đều có bản chất và chức năng nhiệm vụ như nào Đấy, thì trước tiên thì tôi xin phép là khẳng định với anh em cái máy nghe hoặc tài xỉu Đấy, có thể nghe được tất cả loại hột đấy, hột trò hay hột công chuyện đều được đấy, nhưng cái độ chuẩn xác của nó là chỉ đạt đến đến 80 phần trăm cho anh em tức là như này 10 chén tôi sẽ bao anh em chắc chắn là 7 8 chén khẳng định với anh em là không có một cái thiết bị nào có thể chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé đấy cho nên là anh em cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ và cái thứ hai nữa anh em à, tìm hiểu và em muốn sở hữu nó thì tốt nhất là em nên mang nắp đĩa quân hộp của anh em đến trực tiếp cơ sở để em trải nghiệm để em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó cái giá cả hay cái tiền đấy thì tôi nói đắt rẻ không quan trọng quan trọng nhất là anh em à, sở hữu được nó đấy, sở hữu được cái giá trị thực của nó đấy anh em sở hữu được một món đồ chơi nó hiệu quả đấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu của anh em để em và áp dụng vào sân chơi của mình anh em nhé đấy thì để mà mình sở hữu được cái máy nghe hột tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay nó hiệu quả thì em mang nắp đĩa quân hột đấy em mua bất cứ cái đồ gì với tôi thì em phải là người được kiểm tra hàng được thử hàng đấy xem nó có đáp ứng cái nhu cầu của mình không đấy thì tốt nhất anh em cứ mang nắp đĩa quân hột của mình lên trực tiếp cơ sở đấy riêng nắp thì em có thể là quấn băng keo đấy, quấn chì đấy còn hột thì em có thể sử dụng những cái hột bo phá góc cạnh hay cắt âm phá tiếng đi đều đấy để em lên anh em kiểm chứng anh em nhé đấy và tốt nhất anh em à, tự tay em kiểm chứng em không cho bất cứ anh em nào sò tay vào hột của mình là được thì về cái máy nghe hoặc tài xỉu cái đầu tiên là nó chuẩn xác là 8 phần trăm em nhé không có một thiết bị nào mà chuẩn xác 100 phần trăm đấy còn cái máy nghe một tài xỉu này đấy nó có chức năng nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi xuống địa phát ra đấy tại sao lại nghe âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi địa phát ra và nó phân tích nó báo dung cho em vì bản thân đấy khi anh em nắp thì cái hột này nó sẽ nổ và nó sẽ va chạm rất là nhiều cho nên là nó phải nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi địa phát ra thì đấy mới là âm thanh chuẩn Đấy, mỗi một tài xỉu đây nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra 6 cái luồng âm khác nhau cái máy mình nó sẽ nhận biết được cái luồng âm đấy là của mặt nào và tự động nó sẽ phân tích và nó báo dung cho em thì hiện nay nó có hai cái mẫu máy nghe hoặc tài xỉu cái thứ nhất là báo dung mạch đấy mặt nhất nhị và hai là ngũ lục và cái thứ hai nữa là báo tài xỉu thì về hai cái thì là anh em nên sử dụng cái loại báo tài xỉu vì sao vì bản thân đấy cái máy máy báo tài xỉu nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì 10 chén anh em sẽ chắc chắn là được 7 đến 8 chén còn đâu là cái dòng báo mặt thì nó sẽ báo nhất trị ngũ nục và nó sẽ có sai số là 20 phần trăm cộng với cái việc mà anh em à, vào những cái kính phản đấy giả sử nó báo là nhất nhị anh em đánh xỉu nhưng mà nó vào cái 611 à 6 xin lỗi 661 662 2 thì đương nhiên nó sẽ bị phản thôi đấy thì nó không được hiệu quả thì tốt nhất anh em nên sử dụng cái dòng báo tài xỉu anh em nhé đấy, và anh em sử dụng những cái mẫu là sử dụng pin đấy sử dụng pin giờ mót để làm gì để em dễ dàng thay thế nhé đấy cái máy này đấy thì nó rất là nhỏ gọn này nó bằng hai đầu ngón tay của tôi đấy anh em cứ bỏ trong người đứng hay ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại anh em nhé khẳng định với anh em là không có cái máy nghe nào mà anh em có thể đứng hai ba mét được vì bản thân nó là nghe âm thanh thì anh em phải đứng ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi tối thiểu nhất để làm gì để nó nghe được âm thanh khi nó nghe được âm thanh thì nó mới báo dung được cho anh em Đấy thì em tốt nhất là em bỏ trong người này đứng hay ngồi vị trí nào mà tai mình nghe được âm thanh của hột rơi đĩa phát ra là được thì với những cái dòng máy bên cơ sở tôi đấy thì nó được chống mọi tiếng ồn đấy để giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được đấy nhưng ồn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi suy phát ra thì máy để trong người mới nghe được còn ồn lớn quá áp mất cái âm thanh của hột đi thì máy để trong người cũng không thể nghe được anh em nhé thì cái máy này đấy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 đấy, và cái máy nghe của tài xỉu này đấy, khoảng cách của nó là một mét rưỡi đổ lại còn hai ba mét là em không thể chơi được đấy và anh em nên mang nắp điện quân hột đến trực tiếp cơ sở hay anh em mua bất cứ đồ gì anh em đều phải là tự tay anh em test anh em thử nó đảm bảo được cái độ hiệu quả đấy nó giúp anh em giành được chiến thắng